Tôi tên là Shizuki của nhóm Double Win Shizuki hiểu phố quán cà phê ở đây chắc chắn không có giờ bán đồ nãy giờ đang dọn cái khách này buồn ờ nói như vậy khó mà bây giờ đóng cửa rồi

nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ chị Shinsuke ở nơi xa thì Shinsuke nhận ra cổ quán cà phê này hôm nay là cà phê ba Shinsuke rất mệt nên rất ngọt và rất ngon cà phê này có ít đường là tiêu ghi nhật chắc chắn thích cà phê này khi Shinsuke uống cà phê Việt Nam thì đổi chỉ cảm thấy đắng cà phê này không đắng nên rất ngon Thank you. cà phê vào rồi khi còn trẻ Shinsuke làm thêm quán cà phê nhưng mà lần đầu tiên sẽ nướng đảo cà phê Ồ quá <laughs> Như nói là cà phê ba Mỗi ngày làm nào Nên chọn án nổi tiếng ở Việt Nam Việt Nam Phải ở thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà chúng tôi phát sóng biểu diễn này nổi tiếng trên thế giới Hey! Hey! anh ấy ngon bèo rất rất thơm chắc chắn ngon nè cái này đồ vợ bỏ bờ vào đầu cà phê là bình thường không phố này là của pháp chắc là Shinsuke nghĩ bỏ bờ <laughs> vào đầu cà phê nàng chút chút ngọt bây giờ phương vị chút chút đắng nhưng mà uống cà phê thì hơi ngọt lắm ngon tạo cà phê thay đổi màu đen các bạn có biết quán cà phê này không? Lần đầu tiên Shinsuke thấy nướng cà phê nên rất đặc nhiên Các bạn hãy đi đến đây nhé Chúng tôi giới thiệu về quán cà phê Baru nên rất vui Ok, tiếp chị Champion nè Quay này rồi Ném sản sắc chui bây giờ vẫn còn có 300 nhân Chúng tôi có thể di chuyển trăm nhân cuối cùng Đẹp rồi Bên sẽ cho Ok chúng tôi đi du lịch bằng xe buýt xong rồi thành công rồi chúng tôi làm từ đi du lịch xe buýt đã đầu tiên nên chúng tôi có rất nhiều việc tắt bày nói xuống sai rồi đấy nhưng mà không sao chúng tôi rất vui và thú vị nên có chương trình tiếp theo tiếp theo là chúng tôi đi đến trang số 2 nên các bạn nhỏ đón xem nhé nếu các bạn thích video này thì hãy share và subscribe nhé bye bye